Hello, xin chào các bạn Hiện tại là ngày 11 tháng 9 à, Nghĩa là đợt này đã vẫn à, đúng 20 năm, đúng 20 năm à, Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York à, đã bị sụp đổ do khủng bố tấn công à, Hôm nay để đánh dấu à, đúng 20 năm để tưởng niệm những à, nạn nhân đã mất Hôm nay mình thâu bài hát à, New York nhựa màu buồn upload lên cho các bạn nghe thử mình thâu bài hát này để tưởng niệm những nạn nhân cũng như chia sẻ với thân nhân của nạn nhân đã mất bài hát này mình sáng tác cách đây cũng khá lâu cũng à, vào ngày 11 tháng 9 nhưng mà mình chưa bao giờ thâu bài hát này thì hôm nay đánh dấu đúng 20 năm mình sẽ thâu bài hát này ở trong bài hát này mình sử dụng hai ca từ cuồng say cuồng là cuồng điên say là say mê say xưa khi mình hát à, lửa cuồn say lửa cháy lên như lúc sôi dòng nước mắt thì ở đây mình muốn tả là lửa cuồn say có nghĩa là lửa cháy dữ dội lửa cháy khủng khiếp cháy một cách kinh khủng nó cháy như điên lửa cháy như điên cuồng lửa cháy như điên ở đây mình không sử dụng à, ca từ cuộn xoay bởi vì mình không sử dụng trùng lập với à, à ca từ cuộn xoay bởi vì ở trong một bài hát khác mình có sử dụng ca từ cuộn xoay cuộn là dấu nặng không có ghê cuộn có nghĩa là cuồn cuộn đó. xoay là xoay tròn thí dụ bạn thấy một à, chiếc máy bay nó đâm vô à, cái tòa nhà thì có một cái ngụm lửa nó bốc lên xong rồi nó xoáy tròn nó cuộn cuộn nó xoáy tròn nó bay lên thì à, tiếng Anh gọi là à, fireball ừ thì mình đã sử dụng chữ cuộn xoay ở trong bài hát khác trên bài hát này mình không sử muốn sử dụng trùng lập cho mình sử dụng ở đây mình sử dụng chữ cuộn xoay có nghĩa là lửa cháy như điên khi mình hát à, thu về dịch sầu tím có nghĩa là mình à, ý mình muốn nói là mùa thu bởi vì à, hai cái tòa nhà bị sụp đổ cũng vào mùa thu ở đây mình cũng xin nói rõ mình à, không có biết chơi âm nhạc bởi vì mình chưa từng học âm nhạc mình chỉ có thể à, viết lời tự tìm ra giai điệu mà thôi mình chỉ hát à, bằng cái giọng trực tiếp không có microphone gì hết cho nên âm thanh nghe cũng không được tốt cho lắm mong các bạn thông cảm sau đây mời các bạn lắng nghe à, New York nhuộm màu buồn tôi vắng nhớ hoài một buổi sáng lặng yên thu về giấc sau tím tím cả vùng trời vùng trời nghi ngục khói bay lên ôi sông tháp cao ngút ngàn phai tàn nhòa trong khói lửa bay hương khói bay khói bay lên như khơi lên từng giọt đắng mắt úa sầu ngắn lệ đong trên mi lửa cuồng say lửa cháy lên như đun sôi dòng nước mắt bờ cát nào xóa lấp hết thương đau ôi ai cướp hai chiếc mái bay liên hồi đâm vô hai tòa cao sao nơ lòng sát hại người vô tội trong lạnh lùng đêm muôn ngàn người âm thầm nhỏ giọt đau buồn New York ơi ta nhớ khi xưa đến đây một lần dây niệm sao xuyến khó phôi pha rồi vào một ngày một ngày biến cố xảy ra ta đến nơi này chứng kiến cảnh buồn buồn mãi trong ta năm tháng trôi qua ghé lại nơi này sao nghe lòng mãi còn xót xa à, cảm ơn các bạn lắng nghe mình hát tới đây à, xem như cũng hơn nửa bài hoặc là mới có tới nửa bài mà thôi à, tuy nhiên mình cũng muốn thâu nguyên một bài upload lên cho bạn nghe nhưng mà rất tiếc là mình không phải là youtuber à, mình không có làm nhiều cái cuốn video để upload liên tục thành ra mình chưa có build được cái channel của mình cho nên là mình không muốn thâu nguyên một bài post lên đăng lên rồi không có ai yêu nghe thì uổng quá đi à, à, nếu như mình thâu một bài mà có nhiều người biết đến cái channel của mình vô nghe thì đó là một điều đáng quý quá tốt rồi nhưng rất tiếc mình không muốn lãng phí thu nguyên một bài mà chỉ có vài chục người vô nghe thì thôi thà là mình không thu còn hơn à, nếu các bạn nào có cảm thấy thích bài hát mà muốn yêu cầu có thể yêu cầu mình nếu có thời gian thì mình sẽ có thể mình sẽ thâu chọn bài cho các bạn nha bởi vì ở đây mình không muốn thâu chọn bài nhưng mà nếu thật bất upload lên mà không có được nhiều người nghe thì cũng chỉ phí thời gian thôi cảm ơn các bạn lắng nghe cũng cảm ơn các bạn đã tham cảm à, cảm ơn xin chào